cha ông ta đã dạy rằng thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tai một lần